điện PS mới với công nghệ sóng âm làm sạch quảng bá tới 10 lần. Lúc Thank you. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Các bạn thân mến, đã hứa rồi thì đương nhiên là phải lên phát trực tiếp cùng với chúng mình chứ. Và các bạn ơi, đây sẽ là một trong số những đề bài mà chị tin rằng có rất là nhiều bạn đang muốn tìm hiểu về cách viết đề bài này đấy. Thế nên nếu như các em đã có mặt ở trong phần phát trực tiếp này rồi thì hãy cùng gửi lời chào tới chị nha. Hôm nay hơi muộn một chút xíu nhưng mà không sao Về cơ bản là chúng mình vẫn đang ở đây cùng với nhau Để có thể chia sẻ về cái phần bài viết Ngày hôm nay mà chị sẽ trao đổi cùng với các bạn mà Thế nên là trước tiên, thao tác đầu tiên bao giờ cũng thế nhanh chóng chia sẻ ngay cái phần phát trực tiếp này về trang cá nhân của mình trước khi bị ẩn đi và đừng quên là thả tim cho chị Hiên để chị biết là chúng mình đã đang ở đây rồi và vẫn như mọi ngày đủ 300 bạn chị em mình sẽ cùng bắt đầu chữa đề ngày hôm nay các bạn nhé Hôm nay các bạn có thể nhìn thấy, chúng ta sẽ cùng với nhau quay trở lại với tùy bút. Một trong số những tùy bút mà khiến cho các bạn cảm thấy uh, quá ư là nhọc nhằn để viết bài, đúng không ạ? Một trong số những tùy bút mà chúng ta có thể thấy rằng là uh, quá ư là mệt mỏi để ghi nhớ phần kiến thức nền. Nhưng mà không có gì khó khăn cả khi đã có chị ở đây để đồng hành cùng với chúng mình. Và đủ 300 bạn thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu chia sẻ với nhau về đề bài bài ngày hôm nay các bạn nhé Được không nào? Khi nào đủ 300 bạn hỏi à, gọi chị Hiên cái nhá Và nhớ là phải thả tim cho chị chứ Đúng không nào? Nhớ là phải thả tim cho chị chứ Bởi vì về cơ bản là thả tim để chị Hiên còn biết là Chị ơi, bọn em đã ở đây rồi Và cùng trả lời câu hỏi của chị nhá Các em ơi, các bạn đã sẵn sàng đến với đề bài ngày hôm nay Đề bài mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn chưa ạ? Chúng mình ơi! Chúng mình đã sẵn sàng đến với đề bài ngày hôm nay chưa? Các em đã sẵn sàng chưa? Nào, tỉnh ngủ chưa? Sắp thi đến nơi rồi đấy Tính ra bây giờ là chỉ còn 5 chủ nhật nữa thôi là mình chính thức bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi. À, 12 năm của chúng mình sẽ gói ở trong một cái bài thi, dừng lại ở một cái bài thi và đó sẽ là một cái bài văn mà chúng mình sẽ dồn rất rất là nhiều kiến thức cũng như là tâm huyết, tình cảm của mình vào trong đó đúng không? Nào các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? À rồi đồng ý nhất trí 350 rồi chị ơi 300 <laughs> bạn rồi em hai nick Trời đất ạ à. Không hiểu kiểu gì thế này lại toàn mỗi người hai nick để xem thế này thì không hiểu kiểu gì Rồi hiện tại thì chị đã nhìn thấy có khoảng 450 bạn 450 đối thủ đang có mặt ở đây rồi Các đối thủ ơi thức làm gì mà nhiều thế Đi ngủ vợi đi Để cho ít ít bạn xem thôi nhá Đối thủ nào mà buồn ngủ thì thôi đối thủ đấy cứ đi ngủ đi Tại bởi vì là hiện tại bây giờ là các bạn ấy nhìn đông thế này là các bạn ấy sợ lắm Các bạn ấy không dám ngủ đâu nên là đối thủ nào mà kiểu như là uh, cảm thấy mệt thì cứ đi ngủ nhá đến khi thi mà đến khi thi ấy mà đề thi trung học phổ thông quốc gia vào đề này thì lúc đấy mình chỉ có biết là tiếc thôi chứ mình chẳng biết làm gì hết cả <laughs> trêu các bạn một xíu thôi có lẽ là bây giờ chị em mình sẽ cùng bắt đầu với nhau luôn nhá Chị sẽ đọc đề bài ngày hôm nay cùng với chúng mình ạ Trời ơi 500 bạn luôn rồi ạ Chứ không phải là 300 bạn nữa Mà nói chuyện thêm có mấy câu là bây giờ thành 500 bạn luôn rồi Không hiểu tại sao mà các bạn lại thức muộn thế Không làm gì không biết nữa Rồi chúng mình ơi Chúng mình có đề bài ngày hôm nay như sau nhé Nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi Ông đò ghi cương lái miết Ông đò ghi cương lái bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh. Mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. Bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra, định à, định lôi thuyền vào tập đoàn cửa tử. Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rào bơi trèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Những luồng từ đã bỏ hết lại sau thuyền, chỉ còn vẳng reo tiếng hò của sóng thác luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu thằng tướng đá tướng đứng chiến ở cửa đã tiêu nhiều cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuyền đã đánh chúng vào cửa sinh nó chấn lấy. Còn một trùng vây thứ ba nữa, ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọt đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thùng cửa giữa đó, thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép, vút vút cửa ngoài cửa trong lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre, một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được Thế là hết thác Dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ sông nước lại thanh bình Đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá Nướng ống cơm lam Và bàn tán về cá anh vũ cá sầm xanh Về những cái hầm cá hang cả mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá Rồi rồi tùa ra tràn đầy ruộng cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tợn vừa rồi. Được không ạ? À? Và đề bài yêu cầu ngày hôm nay đó chính là phân tích hình ảnh người lái đò trong phần đoạn trích trên, từ đó nhận xét về cái nhìn của nhà văn Nguyễn Tuân đối với người lao động trong cuộc sống mới. À chúng mình ơi, đây là một cái đề mà chị phải nói là có rất là nhiều tỉnh ạ. Đã từng thi vào đề này rồi các bạn ạ. Có rất nhiều tỉnh đã lựa chọn cái đề này để đưa vào trong cái đề thi khảo sát, cái đề thi thử. Không biết là các bạn đã từng bao giờ làm đề về cái đoạn trích đoạn này chưa ạ? Và cụ thể ở đây người ta hỏi đó chính là về hình ảnh của ông lái đò sông Đà qua cái trích đoạn này Chúng mình ơi, đã có bạn nào ở đây từng làm về về cái đề này chưa ạ? Đã có bạn nào ở đây từng làm đề về cái đề này chưa? Và nhớ nha, để có thể viết được những bài văn nghị luận, văn học hay hơn thì nhất định phải tìm hiểu về khóa học 10 ngày của chị Hiên nhé. Đây là cái khóa học tổng ôn cuối cùng. Được không ạ? À? Khóa học tổng ôn cuối cùng ôn lại toàn bộ kiến thức về 12 tác phẩm trọng tâm Cộng thêm với việc học phương pháp làm dạng đề nghị luận văn học Cộng thêm với phương pháp làm nghị luận xã hội và đọc hiểu Cộng thêm cả phần luyện đề Đây chắc chắn sẽ là cái khóa học mà các bạn nhất định cần phải tham gia Để chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới bởi vì chị biết được rằng là những cái đề như thế này ngay ở thời điểm hiện tại thì chưa chắc là các bạn đã tự giải quyết được đâu ạ. Nhưng mà không sao, chúng ta có những cái phần phát trực tiếp mà chị hỗ trợ cụ thể cho các bạn thì các bạn cũng sẽ có thể chị tin rằng là các bạn cũng sẽ có thể chủ động là từ cái phần mà chị gì ạ à chữa như thế này thì các em cũng có thể làm được xử lý được những cái đề và cụ thể ngày hôm nay chúng mình có một cái đề về người lái đò sông Đà trước tiên chúng ta xác định đối tượng mục tiêu mà chúng mình cần phải làm rõ đó chính là hình ảnh của ông lái đò và cụ thể là hình ảnh của ông lái đò được thể hiện qua trích đoạn này Thì các bạn biết rồi đấy Khi mà chúng mình làm về một nhân vật Một hình tượng ở trong tùy bút Thì trước tiên bao giờ cái ý số 1 các bạn cần viết Là chúng ta phải giới thiệu về cái hình tượng đó đã Sau đó chúng ta mới đi phân tích trọng tâm đúng không? Và cái bước đầu tiên mà chị làm cùng với các bạn khi phân tích một cái trích đoạn cũng chính là cái bước mà trong những cái buổi ngày hôm trước chị đã làm với chúng mình đó chính là chúng ta sẽ bóc tách các ý để sắp xếp nó trở thành các cái chi tiết những cái luận cứ thích hợp đưa vào trong phần bài viết của mình nha được không ạ? Cụ thể ở đây nếu mà chia thành ý lớn mình sẽ chia thành hai phần đây ạ từ đầu cho đến vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được thế là hết thác phải không ạ đây là nói về vẻ đẹp trí dũng của ông lái đò sông đà trong cụ thể là cuộc đối mặt với dòng sông Đà qua hai trùng vi, trùng vi số 2 và trùng vi số 3. Được không ạ? Sau đó đoạn tiếp theo từ dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh cho đến kết thúc. Đây là một cái vẻ đẹp phi thường của người lái đò sông Đà, là vẻ đẹp của một tao nhân, là vẻ đẹp của một người nghệ sĩ và chúng ta cũng nhìn thấy được cả vẻ đẹp bình dị của người lao động đời thường. Được không ạ? Thế thì nếu như mà chia thì mình chia thành hai ý lớn như thế. Nhưng nếu như mà chia nhỏ hơn trong hai cái ý lớn mà mình vừa gạch ra về hình ảnh ông lái đò trong trong cái phần trích đoạn này thì mình lại có cách để chia nhỏ hơn nữa và bản thân chị cho rằng là cái dạng đề phân tích và cảm nhận cụ thể phân tích về cảm nhận về một cái trích đoạn chính là như thế á đó là cái việc chúng ta bóc tách ra càng nhỏ càng tốt càng nhỏ chúng ta lại càng có thể chia được dễ dàng càng có thể phân tích được dễ dàng bởi vì về cơ bản phân tích là đi sâu mà phải không ạ cơ bản phân tích là đi sâu chia nhỏ ra để đi sâu mà thế thì mình sẽ chia thành à như thế này đây phần cho đến từ đầu cho đến đánh chúng vào cửa sinh nó chấn lấy đây là trùng vi hai được không ạ? À? Và từ tiếp theo còn một trùng vây thứ ba nữa cho đến tự động lái được lượn được là trùng vi 3. À, lại chia nhỏ hơn là như vậy. Nhất trí không nào? Thế thì trước tiên là chị đã bóc tách cho các bạn về cái trích đoạn này rồi Ngay bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu cái phần bài văn tham khảo cho đề bài này nhá Các bạn có thể nhìn thấy là đối với cái đề bài này thì chúng ta có một cái yêu cầu chính Đó là phân tích hình ảnh của ông lái đò Được không ạ? À? ông lái đò trong cái trích đoạn này và một cái yêu cầu nâng cao một cái yêu cầu tiếp theo chúng ta cần làm rõ đó là cái nhìn của Nguyễn Tuân về hình ảnh người lao động trong cuộc sống mới nhất trí chưa ok không ạ à các bạn ơi các bạn Ờ, bạn ad, chị admin nào đấy có thể gắn giúp chị cái link đăng ký của khóa học 10 ngày nha Bởi vì chị thấy là cũng có một số bạn đang hỏi về ngày khai giảng Em ơi nếu mà em vào lớp rồi thì chị đã để lịch khai giảng cụ thể ở trong lớp rồi Em đã vào lớp chưa ạ? Còn nếu mà em chưa vào lớp thì em có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên Để có thể giúp chị là hỏi về lịch khai giảng nhá về cái khóa học tổng ôn cuối cùng nhá Một cái khóa học được coi là bản sắc của học văn chị Hiên rồi Giúp cho hàng nghìn bạn nhỏ đã bứt phá được cái số điểm văn trong giai đoạn cuối Và cái câu mà chị nhận được nhiều nhất sau khóa học đấy các bạn biết là gì không? Em cảm thấy rất là may mắn vì em đã tìm và biết đến chị và đã lựa chọn khóa học đấy và em cực kỳ hài lòng với số điểm văn của em Thậm chí là em còn không nghĩ là mình có thể đạt được một cái số điểm cao đến như vậy Và đó là cái điều mà chị cảm thấy rất là hạnh phúc Giai đoạn cuối rồi ai cũng muốn bứt phá Chị tin là như thế Nên chắc chắn là chị em mình sẽ gặp nhau ở trong khóa học 10 ngày Để cùng nhau bứt phá số điểm văn trong giai đoạn cuối nha Chị cũng đang đợi các bạn và chị biết là các bạn đã có rất nhiều bạn đang đợi chị rồi Nhất trí Rồi, nào chúng mình ơi Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần đầu tiên Phần mở bài của đề bài này Đương nhiên rồi, ở trong phần mở bài này muốn có điểm phải nêu được Thứ nhất, đoạn trích Cùng với đó là từ khóa Đó chính là hình ảnh Người lái đò sông Đà Và gì nhở? Yêu cầu phụ Đó chính là cái gì nhở? À đó chính là cái nhìn của nhà văn Nguyễn Tuân về những con người lao động trong thời kỳ mới. Đây là những cái mà nhất định chúng ta phải đưa được vào trong phần mở bài thì chúng ta mới có điểm mới hoàn thành được trọn vẹn cái sứ mệnh của phần mở bài này nhất trí không ạ thế nên nhiều bạn ấy viết mở bài mà mới chỉ dừng lại ở trong uh, mới chỉ dừng lại ở trong cái phần đó là nêu ra được phần văn bản không ấy thì chưa đủ đâu các em ạ rồi bây giờ chúng mình sẽ có nhá nhà thơ chế lan viên từng thiết tha bày tỏ à thay vì viết là một tác giả nào đó đã từng nói một tác giả nào đó đã từng viết thì ngày hôm nay tôi sử dụng một cái từ nó hay hơn một chút xíu Gần với cái thơ, đoạn thơ mà tôi trích dẫn hơn một chút xíu Đó là nhà thơ Chế Lan Viên từng thiết tha bày tỏ Và ở đây chúng mình có ạ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn Mượn hai câu thơ này để dẫn vào cách mở bài đi từ không gian nghệ thuật Của mỗi tác giả và các em ơi nếu như các bạn đã từng học chị Hoặc các bạn đã từng xem những cái phần phát trực tiếp trước của chị Thì các bạn thấy rằng là đây là một cái cách mở bài Chúng ta có thể sử dụng cho đa dạng các dạng đề Và việc các bạn cần làm đó chính là Sau khi mà chúng mình trích dẫn được cái câu thơ này ra ấy thì các bạn chỉ cần cực kỳ đơn giản là chúng ta đi liệt kê ra những cái không gian của những người nghệ sĩ Ví dụ như Kim Lân Các bạn có nhớ không ạ? Đó là không gian của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, của nông thôn Việt Nam, đúng không? Hay là ví dụ chúng ta có Nguyễn Trung Thành, đó là mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió với những cá nhân anh hùng, những tập thể anh hùng. Hay chúng ta có Hoàng Phủ Ngọc Tường, đó là nhà văn của xứ Huế mộng mơ. Hay là chúng ta có Tô Hoài, đó là nhà văn của Hà Nội, là nhà văn của Tây Bắc. Đó, thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Từ cái việc đi từ không gian nghệ thuật chỉ bằng một cái phần dẫn dắt thôi Các bạn đã có thể ngay lập tức tự thiết lập được cho mình cái phần mở bài Sử dụng được cho đa dạng các dạng đề Mà bản thân chị cho rằng là À nó cũng hay đấy chứ Chứ đâu phải là nó là một cái mở bài không hay đâu Đúng không ạ? Nhá, hãy chú ý giúp cho chị được không nào? Thế thì ở đây chị đã lựa chọn cái cách mở bài đi từ không gian nghệ thuật ấy để sử dụng cho cái bài viết này cụ thể như sau ạ. Trong quá trình sáng tác, mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về. À, nếu như Kim Lân là vùng quê, nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ với gì ạ? À? à với hương lúa mới, với gì ạ? À? Làng bàng khói bếp À đúng không nào? Nếu như Nguyễn Trung Thành là mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió với những con, với những cá nhân anh hùng, những tập thể anh hùng. Nếu như Hoàng Phủ Ngọc Tường là à, gì ạ? Nhà văn nguyện cả một đời đi về với xứ Huế mộng mơ thì chúng ta có nhà văn Nguyễn Tuân cũng là một người nghệ sĩ như thế nào đấy gắn bó với mảnh đất nào đấy kiểu kiểu như vậy. Ok không ạ? Nhưng mà ở đây Chị không lựa chọn cái cách đấy Mà chị lựa chọn một cái cách này ạ Các bạn xem có được không nhá Như sau Chị có đọc được một cái đoạn cảm nhận về Nguyễn Tuân rất hay Và chị đã đưa cái đoạn đoạn đó à, vào trong cái phần bài viết này Đó chính là Trong quá trình sáng tác Mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về Ấy vậy mà đến với Nguyễn Tuân Ta dường như có cả một tấm bản đồ của Việt Nam Trong chuyến hành trình không mỏi trên hành trình khám phá thẩm mỹ ấy, cảm quan thiên nhiên, đất nước thiết tha, mạnh mẽ hiếm có đã giúp Nguyễn Tuân vẽ nên một bản đồ Việt Nam bằng ngôn từ thật đặc sắc. Đất nước như trải dài theo mỗi bước chân của nhà văn, từ mũi lũng cú, tột bắc, tới huyện đảo, nơi biển khơi, nghe gió than uyên mà vẫn nghe tiếng rội cà mau ấy có nhật ký lên mèo, lại có những trang viết về thăm đất lửa Quảng Trị. Cảnh vật hiện ra với vẻ đẹp hiền hòa thơ mộng, cùng với vẻ khắc nghiệt dữ dội, có những nét hiện thực trần trụi và cả những nét mơ màng, hư ảo. Ấn tượng với bạn đọc có lẽ chính là mảnh đất Tây Bắc được tái hiện qua thiên tùy bút Người lái đò sông Đà Đặc biệt để lại ấn tượng là phần trích đoạn Viết về vẻ đẹp của ông lái đò sông Đà Trích cái trích đoạn đấy ra từ đó, chúng ta nhìn nhận rõ hơn về cái nhìn của nhà văn Nguyễn Tuân khi nhìn về hình ảnh của những con người lao động trong thời kỳ mới. À, được không ạ? Đây là một cách nhé nhất trí không nào đi từ không gian nghệ thuật đi từ không gian sáng tác đi từ hình ảnh bản đồ mà Nguyễn Tuân đã gì ạ bày ra trước mắt người đọc bằng cái vốn ngôn từ của mình bằng những cái trang văn thật đẹp của mình nhất trí không các em ơi chúng mình nắm được không ạ chúng mình nắm được không nào <laughs> chúng mình nắm được không rồi đấy là cách số 1 chúng mình có cách số 2 nhá đây là cách số 2 ạ một cái cách đi từ thông tin tác giả cách trên là đi từ ờ, ý tưởng là đi từ ờ, không gian nghệ thuật còn bây giờ là cách đi từ thông tin tác giả được không ạ? À? Đi từ thông tin tác giả Thì ở đây mình sẽ có một cái cách mở bài như sau Mình sẽ có một cái cách mở bài như sau Có lần tôi nghe Nguyễn Minh Châu từng khẳng định về Nguyễn Tuân Nguyễn Tuân là định nghĩa về người nghệ sĩ. Toàn bộ cuộc đời cũng như gần 5.000 trang viết của ông đã tạo nên một huyền sử. Huyền sử của một con người ưa lối chơi độc tẩu. Bởi khi ta lật mở từng trang viết của nhà văn Nguyễn Tuân, không khó để nhận thấy lối chơi độc tấu ấy. Đó là những con người phi thường, những cảm xúc dữ dội mãnh liệt, những khung cảnh ấn tượng nơi thác gành, rừng thiêng núi cao, bão gió. Tất cả đều được thâu tóm qua lăng kính vạn hoa. Nhiều ngành nghệ thuật và diễn tả bằng ngòi bút sắc bén ngang tàng. Dường như cá tính không thể trộn lẫn ấy nảy sinh từ cẩn tắc, từ chăn trở khôn nguôi trên hành trình đi tìm cái đẹp của một con người rất mực tài hoa. Người lái đỏ sông Đà được coi là tác phẩm xuất sắc của lối chơi ấy, với khao khát truy tìm chất vàng 10 của tâm hồn Tây Bắc. Thứ vàng 10 đã qua thử lửa, Nguyễn Tuân đã viết nên bài ca cuộc sống của con người. Nguyễn Tuân đã viết nên bài ca cuộc sống của con người và thiên nhiên Tây Bắc với nhiều nét độc đáo sáng tạo mới lạ. Tiêu biểu cho con người Tây Bắc là hình ảnh ông lái đò trên dòng Đà Giang được khắc họa đậm nét trong trích đoạn, ghi trích đoạn đó ra. Để rồi càng yêu thêm, càng thêm yêu mến cái nhìn của Nguyễn Tuân đối với người lao động trong cuộc sống mới. Vậy là những gì cần nêu ra thì đã được nêu ra. Được không ạ? À? Chúng mình ơi, lát nữa thì chúng mình sẽ nhắn tin, sau khi kết thúc thì chúng mình mới nhắn tin hỏi về khóa học 10 ngày nha. Hiện tại bây giờ chị cũng đang thấy là có rất nhiều bạn đang nhắn tin hỏi về khóa học 10 ngày. Nhưng mà trước tiên là các em cứ bình tĩnh đã, ở đây với chị đã, lắng nghe hết đã. Yên tâm vẫn còn rất là nhiều slot dành cho các bạn những cái cơ hội để chúng ta có thể gặp lại chị trong khóa học 10 ngày. cho em cứ chờ một chút xíu nhá. Cứ xem hết phần này đã đi ạ, tại vì chị đang thấy ở đây là có khá là nhiều bạn đang hỏi về cái khóa học này. Chúng mình chú ý giúp chị nhá. Các bạn hết sức chú ý giúp chị nhá, Được không? Rồi, ok. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó là luận điểm số 1 khái quát về tác giả tác phẩm. À phần này thì chị sẽ không nhắc đến nhiều Mà chúng mình sẽ chỉ nói qua thôi nhá Chúng mình sẽ chỉ nói qua Trước cách mạng Ta bắt gặp một Nguyễn Tuân với những thói quen Cung cách sinh hoạt Những kiểu ăn chơi cầu kỳ phong lưu đài các Của những con người tài hoa qua tập truyện vang bóng một thời Sau cách mạng Nguyễn Tuân được thăng hoa bởi chất men lãng mạn cách mạng, một nguồn cảm hứng sáng tạo mới say mê và mãnh liệt, để rồi đầu năm 1958. Nguyễn Tuân đi thực tế, một chuyến đi dài hạn lên Tây Bắc. Chính cuộc sống thực tế nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng nguồn cảm hứng sáng tác say mê mãnh liệt, khiến Nguyễn Tuân viết tập tùy bút sông Đà một bản anh hùng ca bất hủ và sông đà, người lái đò sông Đà chính là một trong những cái tùy bút thuộc cái tập tùy bút này. Tập tùy bút này thì bao gồm 15 bài tùy bút và một bài thơ ở dạng phác thảo. Và ở đây trong trích đoạn này, Nguyễn Tuân Đi đã đi khám phá vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của con người lao động bình thường. Đó cũng chính là ông lái đò, đó chính là ông lái đò trong tác phẩm Người lái đò sông Đà. Được không ạ? À? Chị nghĩ là phần này thì không không cần phải nói nhiều. Bởi vì về cơ bản là luận điểm số 1 trong những cái buổi trước chị cũng đã hướng dẫn các bạn Chỉ cần các bạn nắm được cái phần thông tin và cụ thể ở đây là cái phần thông tin về tác giả và những thông tin liên quan tới hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, mục đích sáng tác của cái tác phẩm đấy thì các em gì ạ? À thì các bạn sẽ ngay lập tức viết được cái phần luận điểm số 1 thôi. Được chưa nào? Quan trọng là cái luận điểm số 2 này đây này. Đây mới là cái khó này. Thì các bạn ơi, ở trong cái luận điểm số 2 này như chị đã nói, chúng mình sẽ có hai ý nhá Ý một là giới thiệu về hình tượng ông lái đò sông Đà và ý hai sẽ là phân tích trích đoạn Và đương nhiên cái phần phân tích trích đoạn này Thì chúng mình sẽ chú ý trọng tâm là vào hình ảnh ông lái đò sông Đà Chứ không phải là về hình tượng sông Đà đâu nhá Được không nào? Ok ông ạ à? Chú ý giúp chị Bắt đầu ý số 1 Giới thiệu về ông lái đò sông Đà Các em ơi, các bạn đã nắm được chắc kiến thức nền Về à, tác phẩm Người lái đò sông Đà chưa? Chị biết được rằng là đây là một trong những cái tác phẩm cực kỳ khó nhằn Và chị cũng hiểu rằng là các bạn rất là khó Các bạn rất là khó khi mà học cái phần văn bản này á Ở đây những bạn nào mà cảm thấy học người lái đò sông đà rất khó Thử giơ tay chị Hiên xem được không ạ Thành thực với nhau xem nào Ngày hôm nay trong cái buổi đêm muộn như thế này Thử thành thực với nhau xem nào Xem đâu là những cái cánh tay trung thực và thừa nhận rằng là Thực sự là em vẫn chưa nhớ về người lái đò sông đà chị ạ à. Thực sự là em vẫn đang học sông đà rất là mông lung như một trò đùa chị ạ. À. Nào có ai dám thành thực với chị không? Có ai dám thành thực và giơ cánh tay của mình lên ở đây và nói rằng là em vẫn thực sự chưa hiểu và chưa nhớ về người lái đò sông Đà lắm không? Có ai không ạ? À? à, có ai không? À, có bạn nào không? Có bạn nào dám thành thực không? Hay là ở đây tất cả các bạn đều đã nắm được hết tất cả những cái phần kiến thức về người lái đò sông Đà rồi? Nếu như được vậy thì tốt quá, chị nói thật đấy. Nếu như được vậy thì tốt quá À em à, em rất có tiếp thu em à, em à, em à Trời ơi, u là trời, nhiều quá trời luôn á Thế các bạn không định học để đi thi à? Hà, không định học để thi u Mà lại như thế Hà, không định học để thi u Mà lại như thế Trời ơi là trời Em đọc và nghe nhiều lắm Nhưng mà vẫn chưa rõ về người lái đò sông Đà Thế thì là cái việc học chưa đúng cách rồi Em ơi, quan trọng là cái phương pháp học nó cũng nó cũng sẽ quyết định tới một cái việc là chúng ta phải chúng ta phải học có cách thức thì chúng ta mới dễ ghi nhớ nha, đặc biệt ở trong giai đoạn này các em đâu chỉ học một môn đâu đúng không? Các em phải ôn tận 3 môn, ôn tận 5 môn cơ mà, chứ đâu phải là các em chỉ ôn một môn đâu. Thế nên là chị cho rằng là các bạn ơi chúng mình phải có phương pháp đấy Chứ không phải là đôi khi cứ học nhiều Tức là cứ lao vào học, lao vào học, lao vào học là tốt đâu được không ạ? Rồi, và đương nhiên là như chị đã nói Nếu thực sự cảm thấy mình mông lung và muốn ôn lại Nhớ là đăng ký ngay khóa học 10 ngày để tổng ôn lại với chị nhá Chị có thể cam kết nếu như các bạn tập trung vào việc học, các bạn có thể ghi nhớ được kiến thức nền lại về các tác phẩm rất là dễ nhớ luôn. Mà chắc chắn là những cái thứ đấy các bạn có thể dùng luôn cho cái bài thi của các bạn đấy. Ok không nào? Rồi, bây giờ quay trở lại đây chúng mình quay trở lại với ý số 1. Đó là cái ý nói về giới thiệu về ông lái đò sông Đà thì chị viết như sau. Ông lái đò hiện lên là một ông lão đã 70 tuổi với ngoại hình thật đặc biệt. Tay ông leo nghêu như cái xào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh gò lại như kẹp lấy một cái cuống lái trong tưởng tượng. Giọng ông ào ào như như tiếng nước trước mặt gành sông, Nhẫn giới của ông cao vòi vọi như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào đó trong sương mù. Nguyễn Tuân chỉ bằng Nguyễn Tuân chỉ bằng vài nét cũng đủ để chạm khắc vào tiềm thức của bạn đọc về hình ảnh người lái đò sông Đà gần gũi. Một con người sinh ra, lao động trên sông nước, một con người suốt đời chiến đấu với thác, đá, sóng, nước của sông Đà để tồn tại và xây dựng quê hương Tây Bắc sóng nước, sông nước, thác đá nơi đây đã đẽo gọt lên hình ảnh của một con người dẻo dai khỏe mạnh. Có lẽ đó cũng chính là sự hồi âm của người lao động chăm chỉ ấy vì đã nhận được từ lòng yêu và gắn bó với công việc của mình. Giữa khung cảnh thiên nhiên sông Đà hùng vĩ, đầy nguy hiểm và hung bạo, Nguyễn Tuân đã tô đậm vẻ đẹp tài hoa trí dũng của ông lái đò qua cuộc vượt thác đầy nguy hiểm, một trận chiến dữ dội giữa con người và thiên nhiên. Người lái đò nhỏ bé cùng chiếc thuyền mỏng manh, đối chọi với thiên nhiên sông nước hung bạo, một cuộc chiến không cân sức, nhưng con người trí dũng ngoan cường tỉnh táo đã đưa con thuyền an toàn vượt qua những trùng vi thạch trận trên dòng sông Đà một cách ngoạn mục. Ngay từ ấn tượng ban đầu, Nguyễn Tuân đã bộc lộ rõ cảm hứng ngợi ca, khẳng định vẻ đẹp hình tượng nhân vật, một vẻ đẹp hoàn hảo trong niềm yêu mến, ngưỡng mộ của nhà văn. Được không ạ? À? Trước tiên là giới thiệu về gì ạ? À? Trước tiên là giới thiệu về người lái đò sông Đà. Hãy nhớ nhá, hình ảnh đầu tiên bất cứ làm một cái đề nào, kể cả là về hình tượng sông Đà cũng phải giới thiệu chung về cái hình tượng này đã Ok không ạ? À? Sau đó thì mới bắt đầu đi vào cái phần trích đoạn nha Các em ơi nhớ giúp chị cái đấy nhá, không được quên nhá Đây là những thứ chị đang rất là cố gắng để dặn dò các bạn kỹ lưỡng Nó là những cái ý mà chúng mình nên triển khai để bài viết của chúng mình có thể chỉn chu nhất Có thể đầy đủ nhất Nên làm ơn các em đừng quên ạ à. Chị đã nói rất nhiều lần trong những cái phần dạo gần đây chị chữa đề rồi Đừng quên, xin các bạn đừng quên Hãy ghi nhớ ý này nhé Được không? Hãy ghi nhớ ý này giúp chị nhé Rồi, bây giờ sẽ là phân tích trích đoạn Thì vừa rồi á Chị có nói với các bạn là cái việc quan trọng nhất là chúng mình phải bóc tách cái trích đoạn đó ra Để xem là có bao nhiêu luận cứ Phải không ạ? Thì từ cái việc là xem là biết được là có bao nhiêu luận cứ thì mình mới bắt đầu phân ý ra để viết Thì ở đây mình có hai cái luận cứ chính Một là cái vẻ đẹp trí dũng Hai là cái vẻ đẹp phi thường của người lao động bình thường Và vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ Đúng không? Ok chưa? Trong trí dũng này thì lại chia ra thành hai cái luận cứ Một là trùng vi 2 và một là trùng vi 3 đó, chia như vậy để viết, để luôn luôn nhớ, tự nhắc nhở chính bản thân của mình rằng là tôi phải viết lần lượt từng ý một. Tôi không được phép bỏ qua một cái ý nào cả. Bởi vì bỏ qua là tôi không có điểm cái ý đấy. Mà không có cái điểm cái ý đấy thì đương nhiên là bài viết cộng số điểm vào thì nó sẽ thấp. Thế thôi. Nhá, đồng ý không nào? Rồi, thì ở đây chúng mình sẽ có này, như sau. Ý số 1 những vẻ đẹp phẩm chất của người lái đò đều được Nguyễn Tuân tập trung ở phân cảnh vượt ba trùng vi thạch vận trên sông Thạch trận trên sông Trước tiên là vẻ đẹp trí dũng Đây là câu dẫn Và nếu như các bạn thấy thì chị đang triển khai theo cái hướng là chị viết theo hướng diễn dịch Tức là câu chủ đề khẳng định luôn về vẻ đẹp của con người lao động này Sau đó bắt đầu mới dùng các luận cứ để chứng minh và giải thích cho cái luận điểm mà mình đưa ra Bản thân chị cho rằng diễn dịch là một trong những cái cách rất là ok Để chúng ta có thể triển khai vấn đề Được không ạ? À? Nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Diễn dịch là một trong những cái cách viết đoạn văn những cái đoạn văn nhỏ để chúng mình dùng các luận cứ để chúng mình chứng minh đây là một cái cách viết rất là tốt và các em có thể sử dụng cái hình thức đoạn văn này Ok không nào? Rồi, thế thì ở đây các bạn sẽ tiếp tục chú ý này Nó được thể hiện rất rõ Khi Nguyễn Tuân đặt trong tương quan lực lượng của cuộc, của cuộc vượt thác Giữa một bên là thiên nhiên rộng lớn dữ dội hung bạo Con người chỉ là một người lái đỏ bình thường Không có phép màu, không có sức mạnh phi thường Chỉ có trong tay là con thuyền và mái chèo nhỏ bé giữa muôn trùng sóng nước Qua tương quan đó để khẳng định sự chiến thắng của người lái đò không phải chỉ do sức mạnh thể chất mà còn do sức mạnh của trí tuệ và tâm hồn con người. À, phân tích chung trước đấy, tương quan lực lượng của trùng vi thạch trận đấy, được chưa nào? Bắt đầu đi vào chi tiết. Đoạn trích đang đề cập trọng tâm tới vòng vây thứ hai của trùng vi thạch trận. Trong số 3 trùng vi đầy biến ảo với những mưu mô tính toán của bọn đá, bọn nước trên sông Đà. Thế nhưng, con thuyền của ông lái đò cũng không giữ yên một nhịp mà cũng đầy biến ảo trong cách ứng phó để chinh phục dòng sông. Không chỉ dũng mãnh kiên cường mà còn thể hiện sự thông minh của một ông lái đò dày dặn kinh nghiệm. Một người nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá nơi đây đã thuộc quy luật của dòng sông thác đá. Đến với trùng vi thứ hai này, con sông Đà tăng thêm nhiều cửa tử hơn Cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn ở trận đánh này, ông lái đò sông Đà đã đổi chiến thuật. Ông quyết định đánh phủ đầu với kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. Con thuyền được ông trèo lái đổi nhịp đi liên tục. Nắm chắc được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông ghi cương lái, ông phóng nhanh lái miết, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng sông Đà nào đâu phải dạng vừa, chúng xô ra, níu chiếc thuyền vào tập đoàn cửa tử. Ông lái đò vốn đã hiểu rất rõ về con sông quanh năm, làm mình làm mẩy với người dân Tây Bắc, nên đã cảnh giác. Đứa thì ông tránh mà rào bơi trèo, đứa thì ông đè sấn lên chặt đôi ra để mở đường tiến lên. Chiếc thuyền của ông lão, chiếc thuyền nhờ tay ờ, nhờ tay lái lão luyện nên linh hoạt trong từng động tác, vừa lái được, lượn được, có thể thấy, trong tay ông lái đò, mái chèo không chỉ là một công cụ lao động, mà còn là một cây đũa thần để ông ổn định thế trận. Vì ông đã chuyển vào mái trèo ấy tất cả sự tài tình của một người nghệ sĩ, người nghệ sĩ trong chính công việc của mình. Đặc sắc trong những trang văn của Nguyễn Tuân luôn là cách sử dụng từ ngữ chính xác độc đáo. Ông đã huy động hàng loạt các động từ hò reo theo từng nhịp lái trèo của ông lái của ông lái đò, nắm, gì, phóng, lái, rào, đè, Ông lái đò như một dũng tướng tài ba, điều khiển thuần thục con ngựa bất kham của sóng thác sông Đà. Chính bằng sự mưu trí và tài năng của mình, ông lão đã vượt qua hết các cửa tử, làm cho bọn đá thua cuộc phải bày bộ mặt tiêu nghỉu xanh lè thất vọng. Thiên nhiên thác đá sông Đà hung bạo hiểm độc là thế, nhưng cũng không thể chiến thắng được sức mạnh phi thường của ông lái đò, một tay lái xa hoa, trí tuệ, một tướng lĩnh thực thụ đã chiến thắng cả thần sông, thần đá nơi đây. Vậy là các bạn ơi, với cái luận cứ đầu tiên, các bạn có thể thấy rằng là gì nhỉ? À các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đã đi sâu vào phân tích cái trùng vi thứ hai với cái sự linh hoạt của ông lái đò sông Đà trong việc đối phó lại với cái âm mưu hiểm ác của bọn đá, bọn nước, bọn sóng trên sông Đà và cuối cùng bằng cái sự tài hoa của mình, bằng cái sự từng trải của mình, bằng sức mạnh, sự mưu trí của mình thì ông lái đò đã chiến thắng được trùng vi thạch trận thứ hai đúng không nào? Thì các bạn làm rõ cho chị như vậy. Trước tiên là làm rõ về mặt nội dung, sau đó bắt đầu khái quát một chút về mặt nghệ thuật hoặc xen lồng cả nghệ thuật và nội dung trong cái phần phân tích của chúng ta. Bởi vì mục đích của chúng mình trong phần phân tích là làm rõ về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật mà. Phải không ạ? Được không nào? Nhất trí nhá. Rồi, chúng mình có tiếp theo. Trùng vi số 3. Đây là luận cứ số 2. Được không ạ? Trùng vi số 3 đấy. Chúng mình sẽ có như sau. Có lẽ tất cả sự hiểm ác nhất của con sông Đà đều tập trung hết ở trùng vi cuối cùng. Không những ít cửa hơn mà bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Luồng sống lại nằm ngay giữa bọn đá hậu vệ. Bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái xô ra, níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử. Con sông ngày càng trở nên mưu mô và hiểm ác muốn dồn con người đến chỗ chết. Sự hiểm ác của thác đá đã được nhà văn miêu tả trong hình ảnh ẩn dụ tài hoa về cổng đá cánh mở cánh khép. Đó là cả một mặt trận đá trùng điệp, có những bức tường phòng ngự vững chắc của lũ đá hậu vệ kết hợp với những mũi tấn công ao ạt, tới tấp, không ngừng nghỉ của sóng dữ. Nhiệm vụ của ông lái đò là phải phóng thẳng thuyền, chọc thủng một luồng sinh duy nhất ở ngay giữa bọn đá hậu vệ chấn giữ. Và trong khoảnh khắc cổng đá, giữa những đợt sóng thác dữ dội, có lẽ ngay lúc này đây, tay chéo, tay lái chèo của ông lái đò thực sự là một tay lái xa hoa. Không bằng quá nhiều từ ngữ câu văn hình ảnh, con thuyền được miêu tả lao vút qua khe hẹp, trong những câu văn ngắn mà bản thân cách ngắt câu, sự kết hợp những động từ và danh từ nối tiếp, vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, đã thể hiện sự điêu luyện và khéo léo cũng như sức mạnh của ông lái đò sông Đà. Tốc độ phi thường của con thuyền dưới bàn tay của người lái, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được, hình dung như một mũi tên tre còn được gợi tả tinh tế qua làn hơn nước, qua làn hơi nước mà con thuyền xuyên qua. Con thuyền không lướt trên mặt nước mà đã thực sự bay trong làn hơi nước trên mặt sóng sông Đà. Và tài năng của ông lái đò khi ấy đã bao hàm cả trí tuệ, sự trải nghiệm, sức mạnh thể lực, trình độ điêu luyện và bản lĩnh kiên cường, tất cả đều đạt đến mức độ phi phàm, kỳ diệu Vậy là cuối cùng, bằng tất cả sự trí lực, sự dũng mãnh của mình, ông lái đò đã chiến thắng được con sông Đà hiểm ác. Được không ạ? Các bạn ơi, thế thì có thể thấy rằng như chị đã phân ngay từ đầu rồi. Khi mà nói về cái vẻ đẹp trí dũng của ông lái đò sông Đà thì mình sẽ dùng hai cái luận cứ chính. Và các bạn có thể thấy là hai cái luận cứ chính ở đây chúng mình dùng đó là một là luận cứ về trùng vi số 2 và hai là luận cứ về trùng vi số 3. Các bạn chú ý giúp chị nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái đoạn còn lại là cái đoạn này ạ. À. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ ạ. Được không ạ? À? Sông nước lại thanh bình ấy. Đây chính là cái vẻ đẹp phi thường của một con người lao động bình thường đấy. Vậy thì cái vẻ đẹp phi thường đó được thể hiện như thế nào đây ạ? À? Trí tuệ khéo léo, dũng cảm và mạnh mẽ. Ông Đò đã thể hiện rõ nét vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ và trí dũng phi thường khi cùng thuyền vượt qua gành thác. Khi bao giờ cũng dễ giữ thế chủ động để tìm cho mình một cửa duy nhất, một cửa sinh duy nhất giữa bát ngát trận đồ cửa tử của những trùng vi thạch trận hiểm ác và dữ dằn. Khi không bao giờ cho phép mình trùn bước sợ hãi hay sai lầm dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi luôn có thể trình diễn nghệ thuật lái đò điêu luyện của một tay lái xa hoa, tay lái nở hoa. Ông lái đò đến với dòng sông, không phải chỉ là một kẻ thù số một, mà còn là cách ông đến với cố nhân, đến với người bạn lắm chứng, lắm tật của mình. Chính vì hiểu rõ người bạn, sau những phút giận dỗi, họ lại trở lại với nhau như một người cố chi. Các bạn thấy cách dẫn này hay không ạ? Có nghĩa là mình sẽ đặt cái mối tương quan giữa ông lái đò sông Đà và dòng sông Đà. Thì khi mà đối diện với thạch trùng vi thạch trận đấy thì hai cái hình tượng này giống như kiểu kỳ phùng địch thủ đúng không ạ? Thế nhưng mà sau đó khi mà trải qua những cái phút giây như thế thì thật ra đối với người lái đò sông Đà thì dòng sông Đà dòng sông Đà này nó là một cái gì đó nó thân quen lắm đây là một cái dòng sông mà dường như nó trở thành một cái người bạn rất là thân thiết và gần gũi với ông lái đò sông Đà. Lại tìm đến giống như là tìm đến với một cố nhân, tìm đến giống như là một người cố chi, được không ạ? À? Rồi nhá, đến khúc sông Hiền Hòa, ông lái đò buông xuôi mái chèo để hòa mình vào không khí êm đềm thơ mộng, để nghe âm vang tiếng vọng của lòng nhau. Khi sau khi chiến thắng được thiên nhiên hung bạo, Người lái đò lại đốt lửa trong hang đá nướng ống cơm lam và bàn tán về cá anh vũ cá sầm xanh. Chẳng thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng quân dữ tợn. Đối với họ, đây không phải là cuộc chiến vĩ đại. Đây là những điều bình thường họ phải trải qua trong công việc lao động của mình tiếp nhận những điều phi thường bằng tâm thế bình thường đó là tâm hồn của một cao nhân đồng thời cũng là một tao nhân Thái độ bình thản ấy càng làm đậm thêm tầm vóc lớn lao của người anh hùng trong cuộc sống đời thường khi họ coi công việc chiến đấu, chiến thắng sông đà dữ dội hiểm ác, à, việc giành lại sự sống từ những cửa tử nơi thác gành sông đà chỉ là chuyện thường ngày có thể thấy qua trích đoạn được đề cập, ta nhìn ra hình ảnh của một ông lái đò vừa trí dũng, vừa tài hoa, vừa bình dị, vừa đời thường. Xây dựng thành công hình tượng ông lái đò, Nguyễn Tuân đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình khi tìm ra chất vàng 10 nơi con người Tây Bắc. Hình ảnh ông lái đò nói riêng chính là sự kế thừa và hoàn thiện phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, lối viết tài hoa tài tử của một người nghệ sĩ ưa lối chơi độc tấu cách nhìn sự vật ở phương diện thẩm mỹ, nhìn con người ở phương diện anh hùng nghệ sĩ, kết hợp tài hoa, hài hòa giữa cái nhìn đầy trân trọng, thương yêu đối với những vẻ đẹp bình dị, đơn sơ nhất. Cũng chính vì thế mà khỏe khoắn tự nhiên nhất trong cuộc sống. Được không ạ? Sau đó thì chúng mình sẽ đưa ra cái luận điểm số 3, đó là giải quyết yêu cầu phụ. À, Yêu cầu phụ ở đây là cái nhìn của Nguyễn Tuân về vẻ đẹp của những con người lao động trong thời kỳ mới thì chúng mình có như sau. Trên hành trình khám phá thẩm mỹ, Nguyễn Tuân đã gặp những sự trái khuấy, nghịch lý. Cái đẹp thì không thật và cái thật thì không đẹp. Nguyễn Đình Thi từng nhận xét như sau. Cách mạng là sự đổi đời đối với Nguyễn Tuân. Vì ông thấy cái có thật bây giờ đẹp và cái đẹp bây giờ có thật trong cuộc đời các em ơi đây là một cái cách dẫn dắt rất là hay nha chúng mình chị nhắc lại cái cách dẫn dắt này ạ để chúng ta đưa vào cái cái giải quyết cái yêu cầu phụ ở đây nhá giải quyết yêu cầu phụ ở đây chính là giải quyết cái yêu cầu đó là cái nhìn của Nguyễn Tuân về những cái con người lao động ở trong thời kỳ mới chị có một cái cách dẫn dắt khá là hay ho thế này các bạn có thể chủ động ạ như sau trên hành trình khám phá thẩm mỹ Nguyễn Tuân đã gặp những sự trái khuấy và nghịch lý. Cái đẹp thì không thật và cái thật thì không đẹp. Nguyễn Đình Thi đã từng nhận xét như sau. Cách mạng là sự đổi đời đối với Nguyễn Tuân. Vì ông thấy cái có thật bây giờ đẹp và cái đẹp bây giờ có thật trong cuộc đời. Sau cách mạng, Nguyễn Tuân hướng tới con mắt của mình, hướng con mắt của mình à, về những vẻ đẹp trong cuộc sống mà đối tượng trước hết là con người lao động. Ông tìm thấy vẻ đẹp trong chính những con người lao động bình dị. Cái nhìn của ông về người lao động trong cuộc sống mới là cái nhìn phát hiện, ngợi ca và trân trọng. Ông đi sâu tìm hiểu họ không chỉ là về ngoại hình, về công việc mà còn là về phẩm chất con người của họ. Họ có thể là những con người nhỏ bé vô danh, nhưng họ vẫn luôn luôn nỗ lực hết sức để góp công vào quá trình kiến thiết đất nước. Cảnh vượt thác sông Đà có lẽ chính là một trong những kiệt tác nghệ thuật cuộc đời sáng tác của Nguyễn Tuân. Khi chăm chú theo dõi hành trình vượt thác của ông lái đò, ta sẽ thấy ngay sự tương đồng đặc biệt trong vẻ đẹp của con người lao động trong các tác phẩm của Nguyễn Tuân luôn điêu luyện tinh vi và thuần thục như thế. Nếu trong ông lái, nếu như ông lái đò là nghệ nhân vượt thác thì ông líu trong giò lụa là nghệ sĩ dạ, dã dò. Được không nào? Ông Líu nghe thấy tiếng giã giò là biết mẻ giò có ngon hay không Cũng giống như người lái đò nhìn thác nhìn đá mà đoán được những chiêu thức tiếp theo của sông Đà để đưa ra những kế sách phù hợp Quả thực, phải am hiểu và nhiều kinh nghiệm lắm Thì những người lao động mới đạt được đến trình độ làm người nghệ sĩ trong chính nghề nghiệp của mình như vậy Và Nguyễn Tuân đã nhìn họ bằng góc nhìn với cảm hứng ngợi ca, trân trọng và tin tưởng vào vẻ đẹp của những con người lao động bình dị được không nào? Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra phần chốt lại vấn đề ở đây, khái quát lại về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật, được không ạ? Và cuối cùng kết bài. Khép lại trang viết của Nguyễn Tuân, dường như vùng đất Tây Bắc thêm một lần nữa đã lại để lại trong chúng ta thật nhiều thương nhớ. Ông lái đò trong tùy bút người lái đò sông Đà là một thứ vàng mười, giống như Nguyễn Tuân khẳng định đã qua thử lửa. Cũng từ đây, Nguyễn Tuân cho ta thấy một thứ chủ nghĩa anh hùng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, càng khám phá văn chương của Nguyễn Tuân nói chung và người sông Đà nói và người lái đỏ sông Đà nói riêng, ta càng thấy thấm thía hơn lời nhận định của tác giả Anh Đức về người nghệ sĩ tài năng này. Không biết chừng nào mới lại có một nhà văn như thế Một nhà văn mà khi ta gọi là bậc thầy của ngôn từ ta không hề thấy ngại miệng Một nhà văn độc đáo vô song mà mỗi dòng, mỗi chữ tuôn ra đầu ngọn bút đều như đóng, như có đóng một dấu chuyện riêng Được không ạ? À? Ví dụ là như vậy Thì các bạn ơi, ngày hôm nay lại tiếp tục là một cái bài viết nữa dành cho chúng mình về đề bài liên quan tới hình tượng ông lái đò sông Đà trong người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và chị muốn nhắc lại cùng với các bạn một lần nữa ạ đó là sẽ chỉ còn 3 ngày nữa thôi là ưu đãi học phí cho khóa học 10 ngày sẽ chính thức kết thúc. Nên nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học này và đăng ký luôn để có thể cùng với chị tham gia trong khóa học tổng ôn để bứt phá số điểm văn thì các em sẽ nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé. Chị nhắc lại ạ, à, chỉ còn 3 ngày nữa thôi ạ. À. 3 ngày duy nhất để đăng ký khóa học 10 ngày và được ưu đãi học phí cực kỳ sâu. Thế nên là chị rất là hy vọng các em có thể nắm bắt cơ hội này để chị em mình gặp lại nhau trong cái khóa học 10 ngày, khóa học chạy văn cùng với chị Hiên ôn lại về toàn bộ kiến thức trước khi mà chúng mình thi để có thể cùng với chị bứt phá số điểm văn các bạn nhé nhất trí không nào Còn ngày hôm nay thì chị đã vừa trao đổi cùng với các bạn Về thêm một cái trích đoạn nữa trong người lái đò sông Đà Và cụ thể ở đây là chúng ta có về hình tượng ông lái đò sông Đà hôm trước ấy thì ờ, chị có lấy cho các bạn một cái đề là về dòng sông đà chữ tình hôm nào sẽ làm thêm một cái đề nữa về dòng sông đà hung bạo nữa Nhất trí không ạ? Thì chị mong là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ học văn chị Hiên như thế bằng việc là thức khuya cùng với chị và tham gia vào những cái buổi phát trực tiếp như thế này cùng với chị. Và đặc biệt là chúng mình hẹn gặp nhau trong khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để bứt phá trong giai đoạn cuối nhá. Còn bây giờ thì ngày mới đã điểm rồi. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là ấm áp và bây giờ thì chúng mình đi ngủ thôi các em ơi. Xin chào hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye!